Sơn ơi Giới thiệu ờ, cho khán giả biết ờ, phòng trọ ờ, nhà anh em mình với Dẫn dẫn mọi người về với Rồi mọi người, mọi người theo Sơn nhé. Phòng Trọ của Giang Trường Giang Hi tất cả mọi người à, Mình là Giang à, Chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh Sa Trường Giang Cuộc sống vùng cao Thì cũng có rất là nhiều, à, nhiều cái khán giả trên kênh của Giang ấy hỏi là ờ, Giang ờ, lên được vạc chưa thì thực tế là Giang đã lên được hai ngày nay rồi thì uh, cùng Giang là có anh Sơn đây đây là dinh cư của anh bé nhá đây là chú Linh Văn bé này thì uh, Giang lên đây là cũng có cái phòng trọ ở bên kia Đấy, xa bên kia là phòng trọ của Giang là Giang trọ ở bên kia thì uh, mấy anh em là làm ở đấy hết này ở dãy dưới này hầu như là anh em là làm youtube ở dưới này chọn còn cái phòng trọ của giang là phía bên này tí nữa thì à, giang sẽ đưa mọi người sang à, phòng trọ của giang xem đấy ở đây à, vào phòng em linh văn bé nhà kênh linh văn bé đây đấy à, đang quay à, à. chào khán giả gì chào các cô bác ở trên anh giang nhé có món gì đấy Ui, ngon nhỉ oh muốn thế quả thế nhỉ ừ. ừ. nào ấy ăn quả đi một bát hôm qua dầm rửa nhà chưa ăn kìa à? hả đúng rồi nhà dầm mà bát chưa ăn kìa cái kia không ngon nó mệt không còn nó xanh ngon anh sơn ạ ừ. anh sơn có dùng được không ơ em hồng đâu nhỉ anh hồng quê mà ờ nhà này vâng. huệ đi làm rồi đúng không Ủa. Ừ. Ờ. vừa thấm rồi cái qua hôm nay gọi em linh ngân bé xuống để à, hôm nay lên bơm xong về có việc Bây giờ là hai anh em à, về nghỉ trưa Ở chỗ à, bên à, em Linh Văn Bé xong Chuyện tình khao vai thì chắc ngày mai mới, mới diễn ra đấy anh Sơn ạ 26 26 Hội là 26 Đúng rồi Vâng, anh Xuyên giới thiệu ờ, cho mọi người ờ, quý tính khán giả xem là phòng trọ của em lần nào đi đường nào Đấy, rồi mời quý khán giả nó lên Sơn giới thiệu ờ, phòng trọ của Giang nhé Đây, Đó, thời gian này là em Giang sẽ quay trở lại Hà Giang để giúp đỡ bà con ở trên này thì rất mong là khán giả sẽ ủng hộ theo dõi kênh của em Sa Trường Giang đây là ờ, thuộc tổ 4 à. thì anh Sơn anh ờ, đi ờ, cùng Giang ấy thì mấy anh em là ở cùng nhau để Giang thuê đây ở dãy nhà trọ đây đó <laughs> chào anh nhá 09 à 09 số 9 đây đấy là chính cái phòng trọ của Giang <laughs> ấy à, cái phòng trọ nhỏ nhỏ nhân nhắn xinh xinh thôi không không được rộng mọi người thông cảm đây mang nhện nấm bám thì thời gian cũng ờ, mới ờ, lên được ờ, hai ba ngày anh em trong phòng thì hơi hơi lộn xộn một chút chưa đầy đủ tiện nghi nữa đấy. <laughs> chăn chiếu giường thì <laughs> chưa đủ đây có người em nữa là em khé ở bên lào cai chào tất cả mọi người đấy. mình là khé da đỏ <laughs> đấy khé da đỏ cũng, cũng có một kênh youtube đấy nhưng mà thời gian này em thuốc nhiều hơn về thuốc nam Thế đây anh em ở trong phòng này thôi mọi người có thể xem qua được phòng trọ là hai tầng đó nên gọi là gắn xếp gắn xếp hôm qua là hai anh em anh sơn là đi đi ấy nhỉ đi uh, sắm chăn màn nhỉ Nên nữa nếu mà ấy thì uh, giang sẽ lấy cái bằng đơn con anh em là sẽ làm cái bếp ga đây này mình sẽ nấu ăn đấy vì mỗi lần giang đi bản vào nó, nó rất là xa ấy. khi về thì ờ, mình phải tự túc nấu ăn này mình ở một mình này may quá để anh Sơn ờ, anh ờ, lên ờ, giúp hộ và ngày là đưa anh ấy đi bắt vợ hai <laughs> chưa tình không ai nhưng mà mai mới diễn ra cơ dự kiến là mai rất là đông Đấy, rất là đông luôn thì có gì là quý vị khán giả trên kênh của Giang để theo dõi video sau để để video này thì Giang cũng chỉ muốn là cho quý vị khán giả mọi người biết là phòng trọ của Giang là ở tổ 4 cái thị trấn Mèo Vạc đi vào con ngõ nhỏ nhỏ lúc anh Sơn đã giới thiệu đấy anh <laughs> Sơn chào tất cả mọi người đi rồi, xin chào mọi người nhá à. Dạ, chào các bạn <laughs> dạ. chào tất cả mọi người rồi à, Giang cũng uh, xin uh, khép lại video của Giang ngày hôm nay đây thôi để giới thiệu cho mọi người biết về cái um, không gian của Giang đang sinh sống hiện tại ở đâu ấy à, Giang hẹn là tất cả mọi người ở video sau và xin chào tạm biệt hẹn gặp lại tất cả quý thính khán giả trên kênh của Sa Trường Giang nhé